rồi Giờ không quen với voi của mùa thu Yêu Drago Yêu như trời Chúa Su cumplido fue mi Gugu Eu me jargo Su Su cumplido fue mi Gugu Eu Ninjago Số Số không biết nơi đâu phải đi tu Go go go go Eu Ninjago